Nếu bây giờ điều ước thành hiện thực được thì cô Hến sẽ ước những gì? Thì em sẽ ước được làm chồng. Sao cô Hến lại ước được làm chồng? Làm vợ cũng tốt chứ sao? Bác không hiểu được nỗi khổ của những người vợ đâu. Bầu bí đẻ đái hết cả thanh xuân, ờ, giặt rũ bếp núc rồi việc gần việc xa. Thế mà nhiều khi các anh vẫn còn kêu ca rằng không chu đáo hay là nọ kia đàn bà đàn ông mỗi người một bổn phận đàn ông chúng tôi lo những việc lớn đàn bà các cô phận làm vợ thì sánh thế nào được cống rãnh lại đòi sóng sánh với đại dương mương lại đòi tương đương với bể nước <laughs> không có đàn ông thì cướp đâu ra đàn bà <laughs> thế đàn ông chui ra đường nào hay chui từ gốc chuối lên đã là vợ chồng chung gối chung chăn thì việc lớn việc nhỏ hay việc khó khăn phải cùng làm Đừng hơi tí là lôi cái mác đàn ông ra mà thoái thác.